Xin chào tất cả các em Rất vui vì hôm nay chị lại được gặp lại các bạn ở trong một buổi phát trực tiếp như thế này Các em đã lên học cùng với chị chưa? Có bạn nào đã lên học cùng với chị rồi nào? Ừ, nhanh chóng gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé Buổi hôm nay chị sẽ mang đến cho các bạn một số những nội dung rất là hay ho đấy ừ, Một số nội dung khá là thú vị và chị mong muốn có thể đồng hành cùng với các em trong buổi tối ngày hôm nay ừ, Bạn nào lên học cùng với chị rồi nhở? À xin chào Thùy Dương, xin chào em <laughs> Các bạn lên học cùng chị thì hãy chú ý là giúp chị chia sẻ những phần phát trực tiếp như thế này nhá Ok không? Ừ. Xin chào An Hạ, xin chào em À Vân Khánh này Các em ôn thi giữa kỳ đến đâu rồi? Các bạn ôn thi giữa kỳ đến đâu rồi nào? Đã bạn nào hoàn thành xong bài thi giữa kỳ của mình chưa? Chị biết là có một số trường là đã thi giữa kỳ rồi đấy Không biết là các bạn nhỏ đang học cùng với chị thì các em đã thi giữa kỳ chưa? Có gặp khó khăn gì không nào? Ừ, xin chào Hải Yến Ok, xin chào các bạn Nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá Ừ, và chị sẽ đem đến cho các bạn những thông tin rất là bổ ích trong buổi tối ngày hôm nay đấy À ok, xin chào Huyền Trang, xin chào Thu Phương Chào Khang Lê, chào các em <laughs> Các bạn ôn thi giữa kỳ đến đâu rồi nào? Có gặp khó khăn gì không? Có cần chị phải giải đáp thắc mắc gì không nào? À, mai em thi giữa kỳ rồi à? Ừ, đúng rồi, đây là đợt cao điểm thi giữa kỳ của tất cả các địa phương mà Chúng ta đã kết thúc một kỳ nghỉ Tết này Chúng ta cũng đã có thời gian học được một nửa của học kỳ 2 rồi Cho nên bây giờ là đến với những kỳ thi giữa kỳ Chị chúc cho tất cả các bạn sẽ ôn tập thật là tốt Và đạt được những số điểm trong bài thi mà mình mong muốn nhá Ừ, xin chào các bạn Ok không? Cố gắng lên các em nhá Hãy cố gắng là bám sát với cả đề cương mà thầy cô đã ra cho chúng mình này và phải nhớ là không được học tủ, không được học lệch Nhớ chưa? Không được học tủ đâu nhá Xong rồi đến lúc lệch tủ mà lại lên kêu trời kêu đất là chị cũng không biết làm thế nào đâu Ừ, xin chào các bạn <laughs> Em hai tuần nữa mới thi giữa kỳ cơ Cũng hơi muộn nhở Thế thì lại càng có thời gian để mình ôn tập thôi, đúng không? À, có nơi là còn chưa đi học này Ok mỗi địa phương lại một cái khoảng thời gian khác nhau mà đúng không ừ, tuần sau mới thi giữa kỳ cơ nhưng mà bây giờ là lúc ôn tập phù hợp rồi đấy các em ạ bây giờ là lúc ôn tập thích hợp rồi ok các em ơi uh, về mảng nghị luận văn học chị tin chắc rằng đó là một cái mảng nội dung mà gây cho các bạn rất nhiều những cái khó khăn bởi à đấy là cái phần mà có số điểm cao nhất trong đề thi của chúng mình đúng không nào số điểm cao nhất bởi vậy mà chúng ta để làm được tốt câu nghị luận văn học thì không chỉ là cần có kiến thức mà còn cần có kỹ năng và hãy trau dồi cho mình vốn từ nữa nhé buổi ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn chữa một đề bài ở trong sổ tay văn học chị thấy đề bài này rất là đặc sắc và Chị thấy đề bài này rất là đặc sắc Và có thể là um, Có thể đem đến cho các bạn được những cái bài văn mẫu hay nữa Ok không? Rồi, đề bài đó như sau Cùng với chị những bạn nào mà đã có trong tay sổ tay văn học lớp 9 rồi Thì hãy cùng với chị dở sổ tay ra và học với chị nhá Đề bài đó các em dở trang 231 cùng với chị nào Trang 231 Đây 231 đó đây hôm nay uh, chị đã chữa cho các bạn những buổi trước thì chị đã chữa cho các bạn khá là nhiều về dạng đoạn văn rồi đúng không thì hôm nay chị sẽ chữa cho các bạn về dạng bài văn đi và những bài văn phân tích cơ bản thì cái quan trọng nhất chính là về kiến thức nền đúng không nào? Thì hôm nay lại có một đề bài phức tạp hơn một chút xíu thôi nhưng mà chị nghĩ rằng qua đây chúng ta lại ôn tập được tận hai tác phẩm liền. Đó chính là đề bài như sau. Đề 3, nếu như bạn nào đã sở hữu trong tay sổ tay văn học rồi thì nhanh chóng dở đến trang 231 nhá. Chúng ta sẽ chữa đề số 3 này. Đề số 3, đề bài như sau. Hình tượng anh bộ đội trong thơ ca thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa mang những phẩm chất chung đẹp đẽ, vừa mang những cá tính riêng độc đáo. Hai bài thơ Đồng chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính. Qua hai bài thơ này, em hãy làm sáng tỏ nội dung trên. Ok chưa? Ừ, đó. Thế thì bây giờ đề bài này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Dựa vào phần hướng dẫn ở trong sổ tay văn học thì chúng ta có được hệ thống những luận điểm cơ bản nhất, đúng không nào? Nhưng trước tiên cùng với chị này, phân tích đề nhá. Chúng ta có đề số 3. Đề 3. Đề 3 trang 231 các em nhá. Dở ra chưa? Đã dở ra để học cùng với chị chưa nào? Để chị thay một chiếc bút khác Bút này lại bị tắc mực mất rồi Rồi ok Đề số 3 Trang 231 Sổ tay văn học rồi, đầu tiên này, đọc đề lên cùng với chị thì chúng ta thấy đề bài này có một mệnh đề đã rất đầy đủ rồi này. Hình tượng anh bộ đội trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa mang những phẩm chất chung đẹp đẽ, vừa mang những cá tính riêng độc đáo. Ok chưa? Nhá, thì chúng ta có thể dựa vào cái mệnh đề này để xác định được vấn đề nghị luận của chúng mình là gì. Đó chính là những phẩm chất chung và những cá tính riêng của hình tượng người bộ đội cụ Hồ thời kỳ kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ hay nói một cách ngắn gọn đó chính là điểm giống và khác nhau về hình tượng người lính trong bài thơ Đồng Chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính đúng không nào? Hình tượng người lính hình tượng người lính. Thời kỳ chống Pháp và thời kỳ chống Mỹ. Chỉ ra điểm giống này và điểm khác nhau. Thông qua hai tác phẩm là gì? Hai tác phẩm là đồng chí này và bài thơ về tiểu đội xe không kính. Ok chưa? Nhá, đó, chúng ta phân tích đề và thấy được như vậy Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chị xác định đây chính là dạng đề so sánh văn học đấy Dạng đề so sánh văn học Ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta có hai đối tượng cần phải phân tích cơ. Đó chính là hình ảnh người lính trong đồng chí và hình ảnh người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính. Đúng không nào? Với hai đối tượng này thì chúng ta đã gặp dạng đề là so sánh văn học. Thế thì dạng đề này có hai cách cơ bản chính nhá, có hai cách để chúng ta làm. Cách thứ nhất là có thể so sánh nối tiếp hoặc là cách thứ hai là so sánh song song. Đó, nối tiếp và song song như thế nào? Cụ thể như sau nhá, chúng ta sẽ có cái phần gợi ý như thế này. Đầu tiên, phần mở bài đi Mở bài Mở bài là các em phải nêu được đầy đủ Nêu được đúng vấn đề nghị luận Tức nghĩa là phải đầy đủ cả hai đối tượng cần phân tích Đúng chưa? Hai đối tượng cần phân tích. Thế thì ở trong một buổi phát trực tiếp trước chị cũng đã hướng dẫn các bạn làm cái dạng mở bài của dạng đề so sánh văn học rồi. Chúng ta có thể đi từ rất nhiều những cái cách dẫn dắt, ví dụ như là đề tài này, hoặc là hoàn cảnh sáng tác này, hoặc là phong cách sáng tác này, đúng không? Ok chưa? Nhá. Đó, thì ở đây chị có thể lấy ví dụ cho các bạn về một mở bài. Đề bài này cũng là một trong những đề bài trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu. Các em ạ, à, đây cũng chính là một trong những đề bài được viết thành bài văn hoàn chỉnh trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm mà vừa rồi, vừa trước hôm nay thôi là học văn chị Hiên cho cơ sở đã ra mắt tới các bạn rồi đấy. Ừ, đã có rất nhiều bạn nhắn tin về để tìm hiểu về bộ sách này thì hôm nay chị cũng giới thiệu với các bạn luôn về bởi vì sao lại nói đây là cuốn sách mà đồng hành đắc lực cùng với bộ sổ tay văn học và giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi. Đây thì chị lấy ví dụ, đề bài này cũng là một trong những đề bài ở trong cuốn sổ tay đó. Được không nào? Ở trong cái cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu đó Thì mở bài của đề bài đó như thế nào? Chị có thể đọc cho các em tham khảo này Hiện tại thì lại chưa có một cái cuốn tuyển tập ở đây để chị có thể dở cho các bạn xem về cái sự rất là đáng yêu từ cái ảnh bìa của nó đi đúng không nhưng mà ở đây chị có thể đọc trước cho các em tham khảo về một mở bài của đề bài này các em có thể là à dựa vào phần này để hiểu được là trong cuốn tuyển tập đó thì những bài văn được viết như thế nào nhá đây với đề bài này thì chị có thể có và đọc cho các bạn một mở bài như sau trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết những câu thơ thật hay, thật đẹp về con người Việt Nam. Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên, đạp quân thủ xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Là thế, khi cả dân tộc oằn mình dưới mưa bom bão đạn, lớp lớp các thế hệ sẽ vùng đứng lên để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Viết về những thế hệ ấy đã có không ít những trang thơ gây ấn tượng mạnh mẽ. Đó là đồng chí của chính hữu, trang thơ xúc động về người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đó là bài thơ về tiểu đội xe không kính là coi như một bài coi như một bài ca máu lửa ngang tàng bất khuất về những người lính lái xe Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hình tượng anh bộ đội trong thơ ca kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa mang những phẩm chất chung đẹp đẽ vừa mang những cá tính riêng hết sức độc đáo Ok chưa? Nhá, các em hình dung ra không? Đó, đó là khi mà chị đã chọn cách dẫn dắt là từ một đoạn thơ cùng đề tài Sau đó là dẫn dắt vào hai tác phẩm đúng không nào? Dẫn dắt vào hai tác phẩm và nêu vấn đề nghị luận bằng cách sử dụng rất sáng tạo Tận dụng luôn mệnh đề đã được nêu ở trong đề bài đây Ok chưa? Nhá, tận dụng luôn mệnh đề đã được nêu trong đề bài để chúng ta đưa vào bài viết của mình. Đó cũng chính là một trong số những cái điều hay ho mà các em có thể vận dụng trong quá trình làm bài. Ok không? Nhá, đó, các em có hình dung ra không nào? Hình dung ra không? Ừ, đó chính là một uh, phần mở bài được trích ở trong một bài văn mẫu ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu mà vừa mới ra mắt của học văn chị Hiên cho cơ sở thôi. Nên là các em muốn sở hữu cuốn sách này thì có thể nhắn tin về cho chị nhé. Hiện tại đang có rất nhiều những cái chương trình ưu đãi cho các bạn. Ừ, vừa được à, miễn phí ship này lại vừa được ưu đãi đối với những bạn đã sở hữu sổ tay văn học hoặc là những bạn đã đăng ký khóa học nữa. Đó. Ok không? Các em có hình dung ra không? Qua đó thì các em có hình dung ra được mở bài chị vừa mới đọc chúng ta dẫn dắt từ điều gì không nhở? Chị dẫn dắt từ một cái đoạn thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng viết về những người lính, được không? Cũng viết về người dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến ấy. Được không nào? Ừ, ok đó, cho nên là các em ơi, nếu như muốn tham khảo đầy đủ bài viết này hoặc là tham khảo thêm rất nhiều những bài viết hoàn chỉnh khác thì hãy nhắn tin về cho chị để nắm bắt được những thông tin về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu nhá. Ok chưa? Rồi, đó chính là phần mở bài. Các em có hiểu không nhở? Các bạn nắm được chưa nào? Các em hiểu được việc là trong mở bài chúng ta phải nêu được đầy đủ hai đối tượng cần phân tích chưa? Ừ. <laughs> ok nhá. À, chị thì chị trong buổi hôm nay chị đọc mẫu một cái phần mở bài như vậy để các em hình dung ra được thôi còn khi mà các em sở hữu toàn bộ sở hữu cái cuốn tuyển tập đó thì các em sẽ có một cái mã để có thể quét đầy đủ những cái phần giọng đọc về các bài văn mẫu ở trong cuốn tuyển tập đó được không nào ok chưa uhm. <laughs> hình dung ra không nào nhá đó chính là phần mở bài tiếp tục sang đến phần thân bài nào sang đến phần thân bài thì sẽ có hai cách các em nhá có hai cách nhưng luận điểm đầu tiên này, luận điểm đầu tiên bao giờ chị cũng muốn nhấn mạnh các bạn Và đây là luận điểm mà rất nhiều bạn quên Mà không để ý đến cái tầm quan trọng của nó, đó chính là luận điểm khái quát Khái quát về hình ảnh người lính trong thơ ca thời kỳ kháng chiến và trong hai tác phẩm Bởi vì sao lại cần khái quát, các em có hiểu không? Bởi vì là trong phần mở bài nhá, là chúng ta mới chỉ nêu được vấn đề thôi Sang đến phần thân bài thì chúng ta hãy nêu chi tiết hơn về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này, về chủ đề hoặc là về những cái vấn đề xoay quanh nó được không? Ok chưa? Chứ đừng là mở bài xong xong rồi đi vào phân tích luôn thì như vậy nó không có cái bước kiểu như là dẫn dắt được không? Nó không có cái bước dẫn dắt, nó sẽ khiến cho bài văn của chúng ta bị mất khoảng độ 0,5, 0,5 điểm các em ạ. Lận điểm này thường khoảng độ 0,5 đến 0,75 điểm. Cho nên các bạn đừng bỏ qua nó nhá Khái quát như thế nào? Các em có thể viết từ đề tài đi Đó chính là đề tài người lính là một đề tài quen thuộc trong thơ ca thời kỳ kháng chiến Ok không? Bởi vì sao nhở? Bởi họ chính là lực lượng quan trọng nhất và trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Bước dưới mưa bom bão đạn để giành lại từng đất đất Giành lại hòa bình độc lập cho quê hương Họ đã đi vào những trang thơ, trang văn bằng tất cả tinh thần quyết chiến của mình và cũng bằng tất cả tấm lòng giản dị, mộc mạc, yêu nước chân thành. Đúng không nào? Tiêu biểu cho những trang thơ ấy chính là à bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu ra đời vào năm 1948, những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ok chưa? Hay đó cũng chính là hình ảnh người lính ở trong bài thơ về tự độ xe không kính là một thi phẩm được ra đời trong những năm tháng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ diễn ra vô cùng ác liệt trên tuyến đường Trường Sơn. Đúng không nào? Nhá. Đó, em khái quát về hai cái tác phẩm và hoàn cảnh ra đời của nó để chúng ta làm rõ hơn sự khác biệt giữa người lính thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ nhá. Ok chưa nào? Sau khi khái quát xong, được chưa? Luận điểm 1 vẫn là khái quát này, vẫn là khái quát sau khi khái quát xong thì em đến với cả luận điểm tiếp theo thì ở đây sẽ có hai cách cho các bạn này một một là cái cách chúng ta sẽ viết về phân tích một cách nối tiếp Ok chưa? Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là em sẽ lần lượt phân tích về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng Chí này nêu tất cả những điều liên quan về họ họ xuất thân như thế nào đúng không nào họ mang trong mình tinh thần yêu nước và họ gắn kết với nhau bằng tình đồng chí đồng đội keo sơn xúc động như thế nào thì tất cả chúng ta phân tích xong về bài đồng chí xong đó chúng ta sẽ chuyển sang hình ảnh người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính chị viết tắt nhá được không nào đó, sau rồi em lại bắt đầu bước sang phân tích tất cả những cái khía cạnh về hình ảnh người lính trong bài thơ về tự đội xe không kính này. Họ xuất thân từ đâu này, đúng không nào? Rồi hình trên chiến trường, trên tuyến đường Trường Sơn thì họ hiện lên với những vẻ đẹp nào? Tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, tình đồng chí, đồng đội gắn bó và à ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Ok chưa? Phân tích xong hết những điều đó thì chúng ta bắt đầu mới có một luận điểm là chúng ta so sánh, chúng ta nhận xét này, đó, nhận xét Nhận xét thì chỉ ra điểm giống là gì Và điểm khác là gì Ok chưa? Sau đó là có một chút ít về sự lý giải Được chưa nào? Lý giải tại sao có những điểm giống và điểm khác nhau như thế này đó, thì đây chính là cái cách phân tích nối tiếp mà hầu như tất cả các bạn đều áp dụng theo cách này Bởi vì cách này rất đơn giản Đơn giản ở chỗ là chúng ta có thể vận dụng tối đa kiến thức nền Tức nghĩa là được học như thế nào thì có thể là viết gần giống được như thế trong những phần phân tích này được không? Không cần phải biến đổi quá nhiều Bởi vì nó cũng giống như là sự ghép lại của những bài văn phân tích về hình ảnh người lính trong đồng chí này Bài văn phân tích về hình ảnh người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính này Đúng không? Ok chưa? Sau đó từ tất cả những điều đấy thì chúng ta chỉ cần viết những đoạn văn ngắn thôi Những đoạn văn nhỏ, những đoạn văn ngắn thôi để chỉ ra điểm giống nhau giữa họ là gì Điểm khác nhau giữa họ là gì Được không nào? Ok chưa? Nhá, rồi lý giải tại sao lại có những điểm giống và khác nhau đó Đó là một trong những cách cơ bản để các em làm dạng đề so sánh Nhưng bên cạnh đó, bên cạnh đó chúng ta có một cái cách nữa đó chính là cách song song phân tích song song đây này phân tích song song là như thế nào nó chính là cái phần mà trong sổ tay văn học đã hướng dẫn các bạn đó chính là thay vì việc là em cứ lần lượt phân tích từng đối tượng được không? Thì em có thể là dựa vào cái mệnh đề mà đề bài đã đưa ra để chúng ta chia tách luận điểm. Ở đây có phải luận cái mệnh đề mà đề bài đưa ra này, hình ảnh anh bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa mang những phẩm chất chung đẹp đẽ. Vậy nên luận điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là phẩm chất chung của người lính. Ok chưa? Lại vừa mang những cá tính riêng độc đáo thì luận điểm tiếp theo sẽ là cá tính riêng của những người lính trong mỗi thời kỳ. Tức nghĩa là chúng ta sẽ không lần lượt phân tích nữa mà chúng ta sẽ chọn lọc dẫn chứng ở trong từng tác phẩm để chúng ta chứng minh cho những luận điểm này. Các em hiểu không nào? Các em hiểu không? Và bài văn mẫu ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn chọn cái cách đi theo cách này Một cái cách không phải phổ biến Nhưng chị mong rằng nó sẽ là đem đến cho các bạn một cách nhìn mới mẻ hơn Đem đến cho các bạn những cái cách viết nó đặc sắc hơn Được không nào? Nhá, viết đặc sắc hơn Bởi vì cách cơ bản nối tiếp này thì à, chúng mình đều làm được một cách dễ dàng Nhưng nó sẽ tốn thời gian đấy Nó sẽ tốn thời gian bởi vì là chúng ta phải phân tích đầy đủ Được không nào? Chúng ta phải phân tích đầy đủ từ bài này sang bài khác nhá Ok chưa? Ừ Ok chưa nào các em? Đó, còn cách phân tích song song theo cái dàn ý ở trong sổ tay văn học và theo cách viết ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu thì sẽ giúp cho các bạn chúng ta biết cách chọn lọc dẫn chứng này, chúng ta biết cách làm sao viết mà không bị trùng lặp. Chị lấy ví dụ nhá, chị lấy ví dụ. Ở đây thì lại rất là đáng tiếc vì chưa có thể chưa thể trình chiếu trực tiếp cái cuốn tuyển tập này lên cùng với các bạn. Nhưng mà trong cuốn tuyển tập thì đầu tiên về phẩm chất chung của những người lính thì phẩm chất chung của những người lính chúng ta có gì nhỉ? À đúng rồi, chúng ta có cái tinh thần yêu nước cái tinh thần đó thì người lính ở thời kỳ nào cũng có và người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của đồng chí cũng có mang trong mình tinh thần yêu nước thể hiện qua những câu thơ nào đây các em thể hiện qua những câu thơ nào nhỉ à cái tinh thần yêu nước đã thôi thúc họ từ mọi phương trời đã về đây quen nhau đúng không đúng không nào nhá tự phương trời chẳng hẹn quen nhau hay là ruộng nương anh gửi bạn thân cày gian nhà không mặc kệ gió lung lay giếng nước gốc đa nhớ người gia lính đó chính là những vần thơ cho thấy được cái tinh thần yêu nước sẵn sàng lên đường để tham gia vào mặt trận để chiến đấu bảo vệ tổ quốc Đúng không nào? Nhá, hay là trong bài thơ về tiểu đội xe không kính thì những câu thơ nào cho thấy được tinh thần yêu nước, tinh thần cái ý chí chiến đấu của những người lính lái xe Trường Sơn nhỉ? Ừ, đó chính là những vần thơ cuối cùng chúng ta có thể thấy đấy Đúng không nào? Chúng ta có thể thấy đó chính là gì? À, không có kính rồi xe không có đèn Không có môi xe, thùng xe có xước Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước Chỉ cần trong xe có một trái tim một trái tim đó chính là trái tim nồng nàn yêu nước Chính là trái tim là ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt Vậy là cái điều mà làm cho những người lính có thể không quản ngại hy sinh vất vả để tham gia vào chiến trường, để chiến đấu hết mình, đó chính là tinh thần yêu nước. Hình dung ra không? Nhá, chị lấy ví dụ về cái cách phân tích về một bài văn với đề bài này ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu để các em hình dung ra như vậy. Được không? Có nghĩa là chúng ta sẽ không đi theo một cái thứ tự như bình thường là cứ đi từ đầu đến cuối tác phẩm để phân tích về một điều gì đó mà ở đây là chúng ta chọn lọc những dẫn chứng phù hợp. Như vậy nó sẽ giúp bài viết của các em có được sự độc đáo đấy, có được sự độc đáo. Đó, cho nên là các em thử nghĩ theo cái cách này xem sao. Ok không? Thử nghĩ theo cách này xem sao. Đó là một số ví dụ về phẩm chất chung của người lính. Các bạn hình dung ra không nào? Các em hình dung ra không? Các bạn có hình dung ra không? <laughs> ok chưa? À chiều nay em mới thi bài này luôn à? Thế thì em có làm được không? Bạn nhỏ có làm được không? <laughs> như Quỳnh có làm được không nào? Chị nói như vậy các bạn có hình dung ra không? Tức nghĩa là cái cách này nhá Là chúng ta sẽ chọn ra những câu thơ Nó phù hợp với cả luận điểm mà mình đưa ra À, phẩm chất chung của người lính thì có tinh thần yêu nước này Thế thì chúng ta xem là trong bài thơ đồng chí và trong bài thơ về tiểu đội xe không kính Thì có những vần thơ nào thể hiện được tinh thần yêu nước của những người lính đây Thì ta trích ra và ta phân tích Nhớ chưa nào? Ta trích ra và ta phân tích Ok chưa? Đó, đó là một số ví dụ về phẩm chất chung của những người lính Ừ. Thế còn luận điểm tiếp theo là cá tính riêng của người lính ở mỗi thời kỳ thì sao? Cái này thì lại rất là đơn giản Chúng ta bắt đầu đi vào chọn xem là À nếu như người lính trong bài thơ đồng chí Là người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp Họ xuất thân từ đâu nhỉ? À đúng rồi, cái sự khác nhau đầu tiên Cái điều làm nên cá tính riêng của người lính mỗi thời kỳ Chính là hoàn cảnh xuất thân Xuất thân của những người lính trong bài thơ đồng chí là những người nông dân, đúng không nào? Những người nông dân vốn quen với cả tay cuốc, tay cày thì nay họ đã dũng cảm lên đường cầm súng chiến đấu. Bởi vậy mà giọng thơ trở nên rất là gần gũi, chân thực, giản dị và vô cùng mộc mạc, xúc động. Còn trong bài thơ, bài thơ về tuyệt đội xe không kính thì những người lính họ chính là những thanh niên trẻ Đúng không nào? Những thanh niên trẻ và đi à lên đường từ những thành phố kiểu như là à những thanh niên Hà Thành đấy, đúng không? Họ đã gác bút nghiên lên đường ra mặt trận. Đúng không nào? Bởi vậy mà có cái tinh thần là sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai đấy. Bởi vậy mà những câu thơ của Phạm Tiến Duật nó luôn luôn ngồn ngộn cái sức sống, luôn luôn cho thấy được sự tươi trẻ này, đúng không? Đó chính là không có kính, ừ thì có bụi rồi không có kính, ừ thì ướt áo. Một giọng thơ rất ngang tàng mà chúng ta chỉ có thể thấy được ở những người lính trẻ trung. Đúng không nào? Ok chưa? Nhá, các em hình dung ra không? đó đó chính là à, cái phần mà chị đã đọc lên để cho các em hình dung ra được là với đề bài và với cái hệ thống luận điểm như thế này chúng ta sẽ chọn lọc dẫn chứng và phân tích ra sao ok không nào ừ ok chưa các em có hiểu ý chị không nhở các bạn có hiểu ý chị không nào ừ <laughs> đó À còn gọi các bạn khác vào học này Đúng rồi đấy Gọi thêm bạn bè vào học nhá Đây là một đề bài rất là hay Và chị mong muốn rằng các em có thể áp dụng được tốt những kiến thức mình được học Để xử lý đề bài này đây là một đề bài nằm trong phần bài tập của cuốn sổ tay văn học tập 1 Nhưng đề bài này cũng chính là một trong những đề bài để có được một bài viết hoàn chỉnh Ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm các em ạ được không? Cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu mà hôm nay, ngay buổi trưa hôm nay thôi là học văn chị Hiên trung học cơ sở đã ra mắt tới các bạn rồi đấy Có rất nhiều bạn nhỏ đã nhắn tin về để lấy thông tin về sách và đã đặt trước để có được những cuốn sách đầu tiên Những cuốn sách tuyển tập đầu tiên các em ạ ừ. Bởi vì sao? Bởi vì là chị tin chắc rằng đây là một trong những ấn phẩm rất cần thiết với các bạn trong giai đoạn này Trong cuốn tuyển tập có 50 đề, trong đó là có 20 đề là đoạn văn rất phù hợp với các bạn ở Hà Nội rất phù hợp với các bạn đang uh, chuẩn bị thi cấp 3 ở Hà Nội bởi vì là đề của các em là dạng đoạn văn đúng không? Còn lại 30 đề là 30 đề về bài văn hoàn chỉnh. Đó. Và văn mẫu mà cho nên là sẽ là một bài viết đầy đủ các phần này mở bài, thân bài, kết bài Còn phần đoạn văn thì sẽ đầy đủ cả những yêu cầu về tiếng Việt nữa các em nhé Yêu cầu sử dụng khởi ngữ này hoặc là yêu cầu sử dụng những câu cảm thán vân vân Thì đều có ở trong cuốn tuyển tập này để cho các em có thể hình dung ra được cách mà chúng ta vận dụng kiến thức nền vào trong quá trình viết bài hoàn chỉnh như thế nào đấy. Được không? Các em hình dung ra không? Ừ, đó. À, cuốn tuyển tập này thì hiện nay đang rất là ưu đãi, đang có giá rất là ưu đãi với các bạn à, Là 159k các em nhá, 159k cho một cuốn tuyển tập với 50 bài văn mẫu Và, à, dày hơn 200 trang <laughs> các em ạ Dày hơn 200 trang Đầy đủ tất cả các tác phẩm mà chúng mình được học Mỗi tác phẩm thì đều có đề bài dạng đoạn văn Và đề bài dạng bài văn Các em nhé đầy đủ hết chứ không phải là bài thì có bài mà bài thì là viết đoạn không mà là mỗi tác phẩm đều được trình bày có một hoặc hai đề đoạn văn sau đó là một hoặc hai đề bài văn đầy đủ cho các bạn luôn đấy cho nên là chị nghĩ rằng là đây là một trong những cái à cuốn sách rất là đắc lực hỗ trợ cho các bạn trong quá trình ôn thi rất là gấp rút rồi. Hôm nay thì Hà Nội cũng đã công bố môn thi thứ tư rồi đấy môn thi lịch sử đúng không? Thế là chúng ta càng ngày càng đến gần hơn với cả ngày thi và cấp 3 rồi, không còn nhiều thời gian ôn tập hơn nữa. Nếu như các em đã nắm chắc kiến thức nền rồi thì bây giờ là lúc mà các bạn rèn luyện về cách diễn đạt, đúng không? Về cách diễn đạt và cái cách chúng ta làm chủ thời gian trong quá trình đi thi đấy. Hình dung ra không nào? Ừ, đó Ok <laughs> Trong sách tuyển tập ý có đề cho học sinh giỏi không ạ? À? Ở đây nhá, trong sách tuyển tập chị bật mí thêm một chút xíu này Đó chính là trong sách tuyển tập thì không chỉ có những bài văn dạng đề cơ bản như là phân tích hình tượng này, phân tích đoạn thơ này Mà còn có những bài văn dạng chứng minh nhận định nữa các em ạ Những bài văn dạng chứng minh nhận định nữa Đấy, cho nên là em có thể nhắn tin về cho chị để tham khảo thêm những thông tin chi tiết liên quan đến cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này nhá Ừ, bởi vì sao? Bởi vì rằng là cuốn tuyển tập này để có thể mong muốn là có thể phù hợp với nhiều đối tượng học sinh nhất có thể. Cho nên là ban biên tập, đội ngũ biên tập là đã vừa chuẩn bị, vừa biên soạn những đoạn văn hoàn chỉnh này, lại vừa biên soạn những bài văn hoàn chỉnh. Xong rồi bài văn thì là không chỉ ở dạng đề cơ bản mà còn có dạng đề nâng cao, chứng minh nhận định rồi so sánh vân vân. Đây chính là một trong những dạng đề về dạng so sánh đấy. Đúng không nào? Nhá, ok chưa? Đó, cho nên là các em hoàn toàn có thể tham khảo về cuốn tuyển tập này <laughs> Đối với những bạn mà đã sở hữu bộ sổ tay văn học này hoặc là những bạn đã tham gia khóa học thì còn được khuyến mại 20% về giá sách này nữa, chỉ còn 139 đúng không nhỉ? Ừ, 139k. Chị không đúng rồi đấy. <laughs> chị hơi hơi hơi hơi hơi suy nghĩ một chút xíu ừ đúng rồi chính xác đấy hoặc là em có thể nhắn tin về cho chị để chị gửi thông tin chi tiết được không <laughs> được không nào nhá ừ đó đó là những ưu đãi dành cho các bạn và đặc biệt là những bạn mà đặt trước về bộ sổ tay này à đặt trước về cuốn tuyển tập này thì sẽ có thêm ưu đãi là được miễn phí ship và được tặng thêm những cái bộ tài liệu tặng kèm nữa đó số lượng sách được free ship là có hạn các em nhá có giới hạn đấy cho nên là các em nhanh chóng nhắn tin về cho chị không có cái cơ hội nào như cái dịp này đâu ừ ok chưa nhá rồi các em ơi, thế thì trong buổi học hôm nay chị đã cùng với các bạn này Chúng ta hình dung ra cách làm của một đề bài dạng so sánh Với một đề tài rất quen thuộc trong các tác phẩm chúng mình được học Đó chính là đề tài người lính đấy Đề tài người lính, chúng ta đã cùng với nhau ôn tập lại kiến thức nền của đồng chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính Mong rằng là các bạn đã nhuần nhuyễn kiến thức về hai tác phẩm này rồi Bây giờ không phải là lúc mà Ô đồng chí là bài gì nhở? Ô bài thơ về tiểu đội xe không kính của ai nhở? Bây giờ không phải là lúc để chúng ta hoang mang như vậy nữa đâu Nhớ chưa? Bạn nào mà còn hoang mang là rất nguy hiểm đấy Phải nhanh chóng ôn tập đi Nhớ chưa nào? Ừ Đó <laughs> Các em có gì băn khoăn nữa không? Các bạn còn gì thắc mắc nữa không nào? Các bạn còn gì thắc mắc nữa không nào? Ừ, chị đã cùng với các bạn chúng ta đi lập ra một cái dàn ý hết sức là rất là ngắn gọn nhưng mà cũng đã truyền đạt cùng với các bạn về cách làm của đề bài này rồi. Bên cạnh đó chị đã giới thiệu chi tiết hơn rất nhiều về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu nữa Cho nên là chị rất mong muốn các bạn có thể dinh về cho mình được những cái bộ tài liệu chất lượng trong quá trình ôn thi của các em nhé Được không? Ừ. Cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu hiện nay đang đang có rất nhiều những cái chương trình ưu đãi dành cho các em Ok chưa nào? <laughs> Rồi, nếu như có thắc mắc gì thì em có thể nhắn tin về fanpage để chị có thể giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình học tập này liên quan đến cả những bộ ấn phẩm của học văn chị Hiên nữa nhá. Được không? Còn bây giờ thì buổi học ngày hôm nay uh, xin phép các em được tạm dừng tại đây. Chị sẽ gặp lại các em ở trong những buổi học sau với những đề bài mà liên quan đến những thắc mắc mà các em hay nhắn tin về hỏi chị nhá. Được không? Cho nên là trong những buổi sau chúng ta sẽ tiếp xúc với những dạng đề khác này hoặc là tiếp xúc với những cái mảng kiến thức khác như là nghị luận xã hội hay là đọc hiểu vân vân rất mong là sẽ có cái sự ủng hộ của các bạn và cái sự tham gia nhiệt tình của các em hiểu chưa nào ừ, các bạn phải tham gia nhiệt tình cùng với chị thì chị mới lấy đấy làm động lực để cùng với các bạn phát trực tiếp ok không còn lại là chị chỉ dành thời gian cho các bạn ở trong khóa học rồi <laughs> nhá ok ok các em rồi, cảm ơn các em rất là nhiều vì hôm nay lên đây học cùng với chị Và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau Nếu có thắc mắc gì liên quan đến tuyển tập 50 bài văn mẫu thì nhanh chóng nhắn tin về cho chị nhé Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều Và tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp sau Bye bye